Rồi, hôm nay Lộc Phát Tài xin chào tất cả anh em đã xem à, cái like à, cái video ngày hôm nay của bên à, cơ sở Lộc Phát Tài. Thì hôm nay anh em nhìn trên màn hình cũng đã biết là cái video này mình nói làm về gì cho anh em xem rồi nha. Đó là sóc dĩa. Đó, sóc dĩa thì rất là dễ chơi, đó, phù hợp cho tất cả các thành các lứa tuổi. Đó, cũng như anh em chơi. Đó. Thì anh em nhìn trên màn hình cũng đã biết là quýnh chỉ có hai mặt chẳng và lẻ thôi. Đó, tỷ lệ xác suất ăn rất là 5 năm. Đó. Nhưng mà nếu như anh em muốn có một cái để mà anh em biết được kết quả của nó như thế nào phải cần phải qua số điện thoại cho anh em nha trực tiếp trên màn hình đang đang đang để là anh em 0786011124 và 0786041234 để được tư vấn và chỉ anh em cách chơi làm cách nào để anh em biết kết quả trong đó là lẻ hay là chẳng đó thì rất là dễ chơi anh em nha rất dễ chơi mình sẽ test cho anh em xem là uh, quýnh là chẳng lẽ nó dễ như thế nào đó bây giờ mình sẽ đánh nè tại sao mà mình biết được kết quả trong này anh em nha nó có nhạc rất là hay anh em nè đây mình sẽ mở nhạc cho anh em nghe đó nó có nhạc có nhạc đàng hoàng nha anh em nha đó mình sẽ mở cho anh em nè cái này bây giờ quýnh lẻ nè anh em nha đó tại sao mà mình biết là có lẽ đó anh em nha đó như cây này nè anh em nhìn nè tại sao mà mình đánh được nha cái này anh em đoán được đoán gì trong này chết liền luôn chỉ có mình mới đoán được thôi đó trong này trong này lẻ nè anh em khẳng định nè bán nhà quýnh lẻ luôn nha đó anh em thấy chưa đó anh em tại sao mà mình đoán được mà mình đánh được là cũng có một cái bánh khóe một cái chiêu trò đó để mà anh em né được đó. thì game nó rất là bình thường luôn nó không có một cái gì hết đó. đó anh em mở bình thường như chén này nè khẳng định anh em tiếp tục mình sẽ quýnh lẻ cho anh em xem đó mình biết được kết quả trong đó là gì luôn anh em đó mình biết được kết quả trong đó là có cái gì luôn đó như chén này vẫn tiếp tục mình sẽ quýnh lẻ cho anh em nha đó tại sao mình biết được anh em nha đó tiếp tục là lẻ nè anh em đó đó như chén này anh em nè cái này khẳng định với anh em nè mình sẽ đánh chẵn nè anh em đó. bán nhà mà sẽ cũng chẵn nha đó này thấy chưa nói chung mà rất là dễ chơi cái game này rất là rất là dễ chơi anh em chỉ cần liên hệ hai số nội cho màn hình 0786 01 1234 0786 04 124 để được lập phát tài tư vấn cho anh em bên mình cung cấp cho anh em tất cả các loại game bầu cua trên CH Play luôn thứ nhất là bầu cua nè tài xỉu nè sóc dĩa nè đó bên lọc cung cấp đầy đủ tất cả các loại game trên CH Play đó trên máy thì hạt CH Play anh em chỉ cần vô CH Play anh em nhìn nha đây mình sẽ vô CH Play cho anh xem luôn CH Play rồi đây anh em ra sát vào đây nha anh em bấm tải bầu cua hay bất cứ gì thì phải liên hệ số điện thoại mình sẽ hack cho anh em luôn đó, ví dụ bây giờ anh em bấm vậy nha đó, bầu cua đó đó là hiện trong loạt của cua này anh em tải về đó thì anh em muốn biết được kết quả của những cái game này như thế nào thì anh em liên hệ số điện thoại 07860124 0786041124 mình chuyên làm game chuyên hát game bầu cua tài xỉu sóc dĩa đó anh em nha bầu cua tài bầu cua nè tài xỉu sóc dĩa mình chuyên làm game hát game đó anh em bất cứ cái game nào trên sát vào đây mình đều hát được hết anh em nha kể cả tài xỉu sóc dĩa luôn bất cứ mình quốc được hết đó chỉ cần anh em liên hệ số hai số thoại trên màn hình thôi 0786 01 124 hoặc 0786 bây giờ mình sẽ tiếp tục quay về lại cái uh, sóc dĩa của 2021 thì bây giờ mình sẽ sóc nè mở nè sóc nè đó khẳng định với chén anh em nè cái này anh em muốn gì biết không mình khẳng định anh em muốn chẳng nè anh em mình muốn chẳng nha đó bán nhà cũng chẳng mình chẳng luôn đó và tại sao mà mình biết được kết quả mình là chuyên hack game tất cả các loại game trên hack play đó hai số điện thoại cho màn hình anh em chỉ cần liên hệ mình sẽ là tư vấn và chỉ anh em cách chơi chỉ cần anh em kết bạn zalo nè trực tiếp nè kết bạn zalo nè gửi những cái game anh em đang chơi hoặc là anh em muốn chơi hack một cái game đó thì sẽ anh em chỉ cần chụp gửi qua zalo cho mình mình sẽ là hack chơi cái game đó là mình sẽ báo giá cho anh em giá cực kỳ mềm luôn dễ chơi gọi là cái game này là anh em muốn cơm áo gạo tiền cà phê gà pháo hoặc là anh em chưa sang chính ok luôn đó shop này đó như trắng này anh em biết quýnh gì đâu mình khẳng định anh em quýnh chẳng này anh em bán nhà quýnh chẳng nè đó sóc này tiếp tục này chén này quýnh chẳng này đó sóc này chén này nè mình quýnh xuống lẻ anh em nha đó tại sao mình biết được kết quả như vậy rất đơn giản rất đơn giản quan trọng là anh em có chiều chơi hay không thôi đó và anh em có, điều quan trọng nhất nữa là em chơi cái game nào đó mình chuyên hát game nha và nói lại với anh em nha chuyên hát game tất cả các loại game trên xác và lay bầu cua tài xỉu à, sóc dĩa luôn anh em nha đó bây giờ mình sẽ mở nè như chén này quýnh chẳng anh em đó thấy chưa đó trứng này nè quýnh lẻ anh em đó xong trứng này tiếp tục quýnh lẻ nha anh em đó rất nhanh rất nhanh lẻ luôn đó dở nhanh dở nhanh luôn sóc nhanh dở nhanh luôn lẻ luôn đó anh em nha lẻ tiếp tại sao mình biết nhanh như vậy đó phải có một cái, cái bánh khóe một cái điều cho nên lẻ tiếp đó sóc này cái này nè cái này quýnh chẳng nha anh em nha cái này quýnh chẳng lẻ là bán nhà đó quýnh chẳng nha rồi thì anh em xem video thấy hay thì nhớ để lại một like một đăng ký kênh hoặc anh em liên hệ sai số điện thoại cho mình chuyên hát game nha anh em nha nó thẳng luôn chuyên hát game cho set Play đó anh em liên hệ trực tiếp nha anh em rồi anh em xem thì thấy hay để lại một like một like một đăng ký kênh cho lọt phát tài và mọi thắc mắc hay là anh em ờ, có những góp ý cho bên kênh lọt phát tài à, thì anh em để lại một cái bình luận ở dưới à, mình xin cảm ơn tất cả anh em đã xem hết cái video ngày hôm nay rồi chúc anh em hàng năm 2020 và 2021 thành công hơn nha xin chào anh em